Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu tuần thì xin chúc anh em có một nguồn năng lượng tích cực để làm việc và học tập hiệu quả anh em nhé u rồi ôi, ba con Nhưng mà lại là ba con giờ so anh em ạ <laughs> Lóc lại không? Có lóc lại không nhở? Đùa Trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là có rớt đấy Là chơi được 12 con đấy Ờ mà có bom này, có rất có bom là chơi được được cái bộ bị kỹ gót bom đấy. Anh em ạ, à, trận này có cả khan nhá, có cả rớt, có cả bom. Ờ thế được. Thế lóc lại vậy, chơi 12 con xem là thế nào nhỉ. Cho anh em chưa biết hoặc là anh em chưa xem cái clip về gót bom thì chắc là anh em nếu mà anh em chưa xem thì tôi phải nói thật với anh em là anh em tiếc đi là vừa nhá, tiếc đi là vừa. Bởi vì cái bộ đấy là cái bộ mạnh nhất của tuần cơm đấy Rồi ok lóc lại Round này là mua dơ so về Giờ con chó sói nó hai tiền nên là nó rất dễ là ra được ba con human sớm, có sách sớm anh em ạ. Rồi, áp cấp. Ui đồ. Ui không được rồi anh em ơi. Bán. Không chơi được anh em ạ, đồ không chơi được. Ôi rồi ôi, tôi vừa mới làm một cái hành động rất là ngớ ngẩn lóc lại để mua con dơ so up lên 2 sao xong rồi lại bán đi ạ. À. <laughs> Ôi <laughs> Không thể tin được đấy, một hành động phải nói là cực kỳ dầm dớ và ngớ ngẩn. đua Rất là nhiều động tác ừ, coi như là là thừa ở đây. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bán đi hợp lý đấy. Ôi Ôi rồi ôi anh em ơi Tôi làm gì ở ba cái rau quái thế này Trời ơi Không phải À Lại bán Rồi hai cái rau đầu coi như là tôi chả có làm cái gì cả anh em ạ Tôi lóc lại và xong rồi tôi bán tất cả những cái con ở đấy đi <laughs> Không thể tin được luôn Mẹ, ba cái rau đầu là tôi tôi tôi bán hết anh em ạ thế thì mình lóc lại làm cái đéo gì nhờ đéo hiểu bán hết rồi <laughs> bán hết rồi cuối cùng cho bài như này thì lại khả năng lại đi phe giờ anh em ạ đùa thật nó như thế trời quá nhiều động tác thừa phô diễn kỹ năng à <laughs> đầu game ghép được hai tia được ok ok ok ổn ổn ổn ổn ổn ba phe giờ đã này Đó Đấy, lấy hai tia trước anh em Line Blade Line là rất dễ có thể lên được hai sao Đầu game Rồi Đồ này thì từ từ đã nha anh em nhá Chưa lấy được cái gì cả Có thể là Blink, có thể là là là BKB, có thể là chiến Thánh Cái đấy thì còn dựa vào cái đổ round 10 đã nha anh em nhá Trận này chơi phe giờ thì nói chung là cũng được Trong cái bộ truyền thuyết là chơi được anh em nhá Truyền thuyết là có hai con 5 tiền thuộc tộc phe giờ chơi được 9 con. 9 phe giờ hàng real. Lết game được. Rồi. Bây giờ meta bit nhiều chơi phe giờ hơi bị sướng luôn đấy anh em. Chơi phe giờ mà, mà bây giờ bit nhiều chơi đã lắm. Và như thường lệ đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi bằng cách đăng ký hội viên trên kênh. Xin được cảm ơn anh em Bùi Đình Tuyển Xin được cảm ơn anh em Bình Trần Cảm ơn anh em Trung Phạm đã đăng ký trở thành hội viên mới ở trên kênh. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Minh Lâm, anh em Nguyễn Quốc Anh, anh em Phạm Lam Phong, anh em Trương Anh Tuấn, Trương Tuấn Anh, sorry anh em. Anh em Trương Tuấn Anh, anh em Ông Thần Nhân Phẩm, anh em Phạm Hưng, anh em Lâu Phia. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em nhé. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Quốc Anh Anh em Nguyễn Quốc Anh có mong muốn là tôi làm cái bộ 9m Và dồn toàn bộ đồ cho con máy bay Để làm một cái clip chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Quốc Anh Thì uh, đầu tiên thì tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Quốc Anh Chúc anh em Nguyễn Quốc Anh sang tuổi mới gặt hái được nhiều cái thành công trong cuộc sống Đấy, Gia đình hạnh phúc Con cái thì ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ Thế là vui rồi Chúc mừng sinh nhật anh em Đấy, đấy là cái thứ nhất Còn cái thứ hai đấy chính là cái yêu cầu của anh em Làm cái line up 9m và kết hợp với con máy bay Máy bay làm co Đấy, thì tuy nhiên là hẹn anh em vào cái clip sau clip này anh em nhá, Bởi vì trong cái game này thì nó lại không có con máy bay anh em ạ Đấy, thế là thôi Nếu mà chơi mết ý, mà không có máy bay thì uh, Thực ra thì vẫn chơi được Nhưng mà nó sẽ không đúng yêu cầu Đấy, chúng ta làm một trận Ở cái trận sau nha anh em nhá Sẽ có con máy bay và Tôi sẽ chơi cái um, đội hình 9m và có máy bay dồn đồ cho máy bay để mừng sinh nhật anh em Ok Trận này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chơi phe giờ thôi Bởi vì là phe giờ trận này nói chung là cũng rất là ok Và bộ phe giờ cũng là một trong những cái bộ mà tôi chơi rất hay Đấy <laughs> Thế là thôi được rồi ok chơi nhá Chơi phe giờ đi Meta này là một cái meta mà có rất nhiều người chơi biết Chơi phe giờ là một cái lựa chọn mà phải nói là rất là ok đấy Anh em ạ Feather rồi thì 9 của Arier Đấy là những cái bộ mà counter bộ bit à, 9m cũng counter vào bộ bit Đấy có rất nhiều line up là counter ở bộ bit bởi vì làm sao mà meta này mà người ta gọi là meta cân bằng Đấy rất là cân bằng rất là hay Bởi vì là bộ bit nó lên ngôi Đấy mà cái bộ bit nó lên ngôi thì đồng nghĩa với việc nhờ những cái line up mà counter ở bit nó cũng sẽ lên ngôi Đấy nó cũng sẽ là được chơi theo Đấy gồm có là Feather này 9m này rồi thì uh, Wario là rất là ok Đấy, còn những cái đội hình mà nó sợ bit thì nó sẽ bị giảm sức mạnh đi Đấy, điển hình ở đây là cái bộ gót đỏ Là một trong những cái bộ rất là sợ bộ bit Thì meta mới là gót đỏ là cũng bị giảm đi rất là nhiều cái người, cái số lượng người chơi rồi Anh em thấy là bây giờ gót đỏ rất ít người chơi nhá Đấy, không nhiều người chơi đâu Bởi vì là rất là sợ bit Gót đỏ mà gặp bit Đấy mà lại gặp bit mà lại kẹp Doom Thì một round nó đẩy cho rất nhiều máu đấy Rất nhiều máu đấy anh em ạ Đấy rất sợ nhá Rất sợ con đỏ Hai thằng ra là hai con gấu rồi Đã thấy là nhận thấy là có một thằng ở đây chơi bit rồi nhá anh em nhá Càng đấy ra gấu ra hai con gấu sớm gấu assassin này là chơi assassin trận này có có người chơi 9 xin đấy bởi vì là trận này có trong truyền thuyết có hai con xin 5 tiền anh em ạ và hai con xin làm đô khá nguy hiểm Đó, ờ, Còn thằng này thì không biết là chơi gì khả năng chơi bit cao <clears throat> Trận này có Goblin là cũng khá xanh này Goblin ở đầu bảng là, là có hai con hai con hai sao rồi Chứ Goblin trận này là cũng kinh Có bom nha anh em nhá Trận này có bom Goblin có bom Ok Có súng ở đây rồi ba Hunter đã ba Hunter Chuyện này thì tôi sẽ kẹp Hunter vào để lấy đam đầu game thôi anh em ạ Sau rồi thì cũng chắc là cũng sẽ chỉ mua ba Hunter thôi chứ không mua 6 Hunter Bởi vì ép nó Feather nó ra nhiều như này ấy, thì chơi Feather thôi Đấy mà Feather mà nếu mà ra được cái con light Blitz light 2 sao thì cũng rất là tín đấy nhá Ok để xem nào Trông rất là mạnh đấy Không biết là, là, là liệu rằng là có thể là Chiến thắng được không nhỉ Bây giờ tôi up lên 6 rồi Thằng này chắc chơi Wario này Vậy là có một thằng chơi Wario Khả năng chơi Wario là rất cao Những cái nhà mà chỉ mua Wario Xong rồi không mua bất cứ một con nào khác ấy, Thì khả năng là chơi Wario rất cao nhá Còn những cái nhà mà ví dụ như là hai con Wario ở phía trên Hay là ba con ở phía trên ấy ở phía dưới kẹp hunter ăn tiếp thì, thì thì chưa chắc đâu nhưng mà nó toàn mua warrior là rất dễ là chơi warrior bởi vì bản thân warrior ở level 6 ấy nó có 6 con là nó đủ chơi rồi nó không cần phải kẹp gì linh tinh chính vì thế là cái bộ đấy nó rất là dễ chơi warrior chính ra lại lại là dễ chơi nhất ấy, trong meta ấy bit nhiều khi là là nó cũng hơi đen khi mà phải có tới hai con 4 tiền đấy mà hai con 4 tiền mà ví dụ lên 8 lên 9 mà không ra ấy thì là chắc chắn là xuống hố anh em ạ Beat nó chỉ mạnh ấy Ở trong meta này khi mà nó ra đủ bộ và nó full hai sao thôi Đấy và có co nhá Có co đam Còn nếu mà nó không có co này Nó lại không full hai sao và nó không đủ bộ Thì chắc chắn là xuống hố rồi Và meta này nhiều người chơi Beat là sẽ có rất nhiều người tranh bài Đấy nên là thường là với những cái meta mà có nhiều người chơi thì tôi lại bỏ cái bộ đấy đi tôi không chơi nữa đấy, ví dụ như là meta beat thì không chơi beat đấy, chuyển sang chơi những cái bài counter và vụ beat thôi ví dụ như là 9 mét này 9 phe giờ Đấy, hoặc là 9 warrior những cái bộ counter bộ beat <clears throat> và tất nhiên là những cái bộ mà liên quan đến cái bộ mà bị bộ beat counter thì tôi cũng bỏ luôn như là bộ gót đỏ anh em cũng có thể thấy là tôi cũng không chơi lâu lắm rồi không chơi gót đỏ luôn anh em ạ gót đỏ bỏ luôn ok mặc dù là cũng ra khá nhiều đỏ đầu game tôi cũng không lấy đấy à, thôi chả phải làm gì đâu anh em phe giờ thì cũng mua phe giờ mà chơi thôi Kẹp ba Hunter vào Lên level 7 là 6 phe giờ kết hợp với cả ba Hunter Là sống ổn anh em nhá Ui vậy đái Quân ngu Fallen Witcher 2 sao cơ ạ Dã man Càng lấy Fallen Witcher 2 sao à Mà lại đặt tên kiểu gì Đặt tên là quân ngu Chứ là tên là, là, là, là không phải là tên là quân đâu ờ, Quân đây là một cái ông đồng nghiệp Hoặc là một cái người mà mà, mà ghét ấy Người mà mà bị ghét ấy nó đặt đấy <laughs> khả năng là như thế <clears throat> chứ tên thật chứ không phải là quân hoặc hoặc là đây là vợ ở quân <laughs> khả năng đây là vợ ở quân đấy đấy <clears throat> khổ ai đặt tự đặt tên mình là ngu đâu đây chắc chắn là đây là vợ ở quân rồi Thôi được rồi, tôi tôi cũng không muốn gọi đối thủ tên là Quân ngu Tôi sẽ gọi là vợ ở Quân nhá <laughs> Dã man Vợ ở Quân xả tiền để ăn tôi đây mà Vợ ở Quân gắt thế Vợ ở Quân gắt quá nhưng mà vợ ở Quân xả tiền hơi sớm Bởi vì rao sau thì tôi chưa gặp vợ ở Quân Rao sau là tôi gặp cái thằng thằng, thằng Jolie cơ Đấy, mà thằng Jolie thì, thì, thì chưa Thằng Jolie thì bây giờ à, Zo gì Zomi Zomi <clears throat> Zomi thì bây giờ ờ, vẫn chưa ok Nói chung là bây giờ tôi vẫn ăn là thằng Zomi Chính vì thế là Thôi cứ từ từ đã anh em ạ Cứ bình tĩnh Round 12 chúng ta xả tiền nhá anh em nhá Round 12 đến 7 xả hết tiền Đấy Tôi đang có một cái linh cảm là round 12 gặp vợ quân đấy <laughs> Gặp vợ quân vừa phần mất chuối thì thôi lại toang <clears throat> Anh em nhá Đấy chơi cẩn thận thôi Round sau là, là sẽ gặp là zombie thì ok, zombie yếu. Chơi beat đấy, chơi beat. Beat kẹp human à? à thắng là kiếm lên cuốn sách đúng không? Ơ à, đừng bảo thua nhá, đừng bảo thua nhá, đừng bảo thua nhá, đừng bảo thua nhá, đừng bảo thua nhá, đừng bảo thua nhá. Hay quá. Rồi, ui rồi. Được. Mẹ cái thằng zombie nó cũng xả hết tiền nó ăn tôi đây anh em ạ. Dã man. Mà nó không ăn được rồi thôi như vậy Xả tiền <laughs> Xả hết tiền luôn anh em ơi Xả hết tiền luôn anh em ơi Xả hết tiền luôn <clears throat> Thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con Một con nữa Đây rồi, ủ Đây rồi, đây rồi đây anh em ơi Ok, ok, ok, ok Làm quả hết tiền luôn <laughs> Vợ ở quân xả tiền gắt thì tôi sẽ hứa với ờ, cả vợ ở quân là sẽ xả gắt gấp đôi <laughs> Vào đây mà ăn rồi ơi Ăn đi Rồi ok Tôi đã bảo tôi hết tiền là hết tiền Không nói nhiều Giữ chuối bằng được anh em ơi Ui rồi gặp luôn Quả tính toán chính xác quá anh em ạ Tính toán rất là chính xác đến nơi vị trí tuần cơm xả tiền hợp lý vãi đái <laughs> Này vợ con ăn đi ăn đi ăn hộ ăn hộ ăn hộ ăn hộ Ăn hộ ăn hộ bạn ơi ăn hộ bạn ơi mạnh phết đấy 4 Glacier kẹp Fallen Witcher 2 sao vẫn không ăn được cơ ờ, Được chưa được chưa Được chưa ok chưa <laughs> Được rồi anh em ơi Ok <clears throat> Quá ổn Quá ổn anh em ơi Mối nguy hại lớn nhất đã coi như là qua đi rồi Chuỗi này đảm bảo với anh em luôn là rơi vào tầm cỡ của round 25 nhá anh em nhá Round 25 may ra mới mất chuỗi Tầm này không mất được đâu Còn lâu anh em ơi Tầm này tôi full rồi Full đội hình ở level 7 cực mạnh rồi 6 phe giờ kẹp với cả ba Hunter ở level 7 Đây là một cái đội hình form mạnh nha anh em nhá tâm này làm gì có cửa Bố con thằng nào sang đây ăn được tôi <laughs> Làm gì có cửa anh em ơi Ôi giời anh em thấy không Đấy mấy thằng này kể chấp gấu kia các thứ Sang hết đây bạn ơi Thằng này còn gấu kẹp cả cả cả human à, à. Đấy, Nhưng mà vấn đề là không ăn được Thì lấy đâu ra sách Đấy, Em thấy chưa mạnh chưa Oánh oánh trượt Làm gì đánh có cửa trúng đâu Tầm đầu game này thì lại bọn nó lại không có ghép cái gậy gai anh em ạ gậy gai tầm này là chưa có ai ghép người ta là người ta ưu tiên cho những cái gậy uh, búa xét này à, dùng gậy là để ghép búa xét này rồi dùng dùng que là để ghép cái gì là để ghép cái búa xét thôi <laughs> chưa chưa ai ghép gậy gai cả thế này ấm rồi hay quá nhở được quá rồi anh em ơi ôi rồi trận này mà cái cái đội hình này của tôi ui sao trận này bọn nó xả gắt thế kia thằng đéo nào cũng xả hết tiền thế kia kinh thế Ôi ôi kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy. Kinh đấy, trận này cũng có thằng chơi phe rồi anh em ạ. Thằng bách Backcheck cũng chơi phe rồi kìa. Backcheck cũng chơi phe rồi. Ui, thằng này trông có vẻ hơi to nhở. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi. Đúng rồi, đúng rồi, ăn được, ăn được, ăn được. Hay quá anh em ơi. Ta bú chờ nó bớ vào đúng cái con con con Sword Master của thằng kia. Được thế chứ đấy. Hay quá. Giữ chuỗi được đến ra 16 rồi này, ổn chưa? Nhưng mà tôi nói thật với anh em là tôi còn nghĩ là cái chuỗi này nó phải giữ đến round hai mấy cơ Đây rồi Hay quá nhở Trứng ấy rồi Đập cho live deadline là xong Quá ổn áp luôn anh em ơi Wow Chơi còn cái bộ 9 giờ ở trong trận đấu này mà late game thì nó mạnh lắm ấy nhá Mà đầu game tôi đã chơi tôi đã có cái chuỗi như này rồi Đấy, giữ chuỗi tốt, giữ máu tốt thì lết game thôi rồi vô địch rồi. À? <laughs> vô địch thì trong tầm tay luôn ấy. Trận này quá là, là, là, là ngon rồi, ổn lắm rồi đấy. Chơi nhìn đội hình này. Trời. Rao sau mà tự ra là con live blade live thì tôi còn không cần đập trứng nữa cơ. Tôi lại giữ trái trứng này để form 9 feather sớm. 9 feather hàng riu sớm anh em ạ. Đấy, không cần đập trứng luôn. Đấy còn nếu mà giả sử nhưng mà nó nó không ra được ở rau sau thì tôi sẵn sàng tôi đập trứng rồi tôi giữ chuỗi ờ, Không tiếc anh em ơi Không tiếc lấy chuỗi Có gì đâu Chuỗi này tiền thì cứ chiến thắng là được một đống tiền rồi Tiếc gì hai tiền đâu Tiếc gì hai tiền ở quả trứng ở đâu anh em Đấy Lỗ ba tiền đúng không Chấp nhận Chấp nhận lỗ luôn Không vấn đề gì hết Đây rồi Work work set Ok Đập trứng luôn anh em ạ Tôi nói rồi tôi không tiếc nha anh em nhá Không tiếc trứng Ok <clears throat> Tôi là tôi phải giữ được cái chuỗi Không nói nhiều Đấy bọn mày bơi hết vào đây Tầm này ổn lắm anh em ơi Form được đúng đội hình mà Đủ mà Ở level 7 Đội, đội hình này chơi ở level 7 là mạnh rồi Không cần lên 8 Chơi 7 con thôi Đấy Quá ổn Đó ba Hunter có đam nhá phe giờ thì coi như là cù nhây Chống chịu phía trên nhá Ổn chưa Ồ rồi Tầm này thằng nào ăn được tôi đâu <laughs> Đem Goblin đến đây Ồ đem Goblin đến đây Tầm này thằng nào ăn được tôi Một quẹt đi hết cả đội hình Ồ Ok ô kìa u rồi tôi chết tôi rồi mất chuối à ui mất chuối với thằng goblin con mẹ con berserker hình như nó lia được hai phát thì phải à ui mà sao thằng goblin nó bài nó to thế nhở level bảy bảy mươi tiền ạ vai đái tiền ở đâu ra mà lắm thế bạn ơi ui như hack ấy nhở goblin đéo to thế ui ui ba sao này Ui con Heaven Bomber còn một con nữa là ba sao này Ảo vậy Ui thằng này hack à Có phải không Bài tôi có chuỗi thắng to như thế rồi mà mà mà, mà tiền nó nhiều kia Ở level 7 Ui, ui rồi ôi nhìn này Cái gì đây hai con ba sao ở round 17 á Thật Tôi chơi Goblin tôi còn phải round ba mươi mấy tôi mới đủ ba sao mà sao thằng này nó kinh vậy Ôi tôi chết rồi lại cảm giác lại lại lại, lại đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn rồi anh em ơi trong trận đấu này có cái thằng goblin xanh anh em ạ phe giờ này là chính ra là nếu mà chơi mà nói về lết game là cũng sợ lắm ấy nhá sợ goblin lắm bom nó lổ một phát là chết hết đấy nó giải tán cái hàng phe giờ cực kỳ nhanh luôn sợ thật Khoánh kiểu ảo thật đấy Ảo thật Tôi bây giờ còn lang thang ở level 7 này Còn chưa đủ 50 tiền mà thằng đấy nó, nó làm phát level 7 70 tiền luôn đấy Thoải mái tiền roll luôn Mà thằng này nó đánh sao mà nó đánh giống tôi thế nhở Nó hiểu đây có phải là, là cái thằng này nó xem kênh tôi không đây Mà nó chơi theo kiểu là roll ở level thấp nhá Chơi Goblin mà roll ở level thấp này là chắc chắn là fan của Tuấn Cơm rồi Lạ, lạ thật đấy, lạ thật đấy Ảo thật Chơi kiểu này là luôn mèo ở level thấp ấy mà Giống, giống là clip mèo của tôi ấy Anh em nhớ clip mèo nhảy tiktok của tôi không? Là đấy chơi nó y hệt như thế luôn ấy Luôn ở level thấp anh em ạ Ảo thật đấy Thằng Nga này khả năng là fan Game Today rồi Đéo, đéo hiểu có phải là Nga không hay là Nga Nga nói tiếng Việt đấy Ảo thật đấy Chơi kiểu này anh em thấy không? Ui, roll đây nó là roll ở level thấp thôi nhá Nó không lên 8 đâu là nó biết chơi đấy Nó biết chơi đấy anh em Chơi giống hết Tuấn Cơm luôn Như này là chắc chắn là xem clip là là mèo nhảy tiktok rồi Anh em ạ, không sai đâu Sợ thật, fan game today là khắp muôn nơi <laughs> Sang cả châu Âu như này thì chịu rồi Sợ thật đấy mà nó xanh như này là, là, là nó dễ nó kiếm được cái bài mà nó form đủ mèo ba sao sớm lắm anh em ạ. Xanh như này cơ mà. Chưa gì mà ra mười mấy, rao 17 nó đã hai con hai sao rồi. Rao 17 hai con hai sao là cả vấn đề đấy anh em. Mà cái trận này nhiều thằng nó xả tiền gấp thật. Bọn này chắc là muốn cắt chuỗi đấy, vừa nãy là có hai chuỗi muốn cắt chuỗi đấy mà xả hết tiền nhưng mà khả năng là nếu mà gặp thằng goblin kia thì cũng chưa có cửa ăn được đâu thằng goblin kia là nó xanh lắm lên được 3 sao rồi thì cái con bọn goblin 3 sao rồi nó gánh lắm anh em đam nó to anh em ạ đam cái bọn goblin nó to nó gánh kèo ui lại lên được thêm hai con con con con sao breaker kìa ma thằng này nó như kiểu nó counter tôi anh em ạ nó đã ghép cái gậy gai rồi Ôi rồi nó ghép cái gậy gai luôn ạ Thằng này chắc chắn là nó có cái gì đấy nó, nó, nó liên quan đến tôi rồi anh em ơi Nó biết tôi đấy Nó cố tình nó ghép gậy gai Nó đánh với cả feather này Đùa chứ Một mình nó chơi feather mà sao nó, nó ghép gậy gai sớm thế nhở Ảo thật sự luôn đấy Cái gậy gai có thằng nào ghép đâu Gậy gai Bố con thằng nào ghép đầu game đâu nhở Sao lại ghép gậy gai nhở ảo thật Thôi rồi dần dần à, up lên 8 thôi anh em Ảo thật sự luôn đấy Rồi xong rồi dần dần up lên 9 anh em nhá Bởi vì về căn bản ấy là Bộ này nó chơi ở 9 Về căn bản là bộ này chơi ở 9 anh em ạ Đấy, Tôi sẽ dần dần rồi up lên 9 thôi Up 9 thì kẹp thêm một bit vào nữa Kẹp thêm con uh, Auto Hunter kìa Auto Hunter vào là sẽ được thêm Kẹp thêm được bộ bit và Thêm được một chút đam đến từ vị trí của Hunter đã được Ủa Gót đỏ Trận này có gót đỏ à Thế thì hơi sợ nhá Trận này gót đỏ là counter và 9 feather đấy Trận này có có Omen Trong truyền thuyết có Omen, có rớt có khen Ây à Thế thì gót đỏ là càng đây Gót đỏ càng có cả bom nữa Gót đỏ sẽ counter vào chín này Thôi roll luôn anh em ạ Không không không lên chín Không lên chín Phải roll để coi như là slow ball Đẩy sớm anh em ơi Đẩy sớm đẩy sớm đẩy sớm đẩy sớm đẩy sớm Đẩy sớm đẩy sớm Đẩy sớm anh em nhá Hết slot rồi Thôi dừng lại từ từ đã Làm sau roll tiếp Thiếu một slot cho sát down Bán con Unicorn đi nhở Lóc lại thì nó hơi phí Tầm này chưa cần lóc lại Unicorn chắc không cần lên 3 đâu Thôi Ok À trên đây có hai thằng chơi Feather Thằng này nữa quên mất thằng chắc này Cũng chơi Feather Rồi ok không sao Tôi vẫn đang chiếm lợi thế Tôi kẹp Hunter vào tôi ăn được anh em ạ Nó không có Hunter nên là nó thua thôi Không có Hunter thì làm gì mà có chống Feather đâu Đấy, à, tôi có Hunter chống Feather vào Khỏe ngay bây giờ tôi ghép cái gậy gai rồi Tôi ghép sẵn cái gậy gai rồi anh em ạ À đây rồi hay quá Rồi Được Ui uh, Phantom Queen chơi luôn Ok Ok anh em nhá Ra con gấu nữa là ngon này Ra con gấu bố là ok này Đấy, nhưng mà bây giờ vẫn phải đưa cái hàng Feather lên được 3 sao hết đã anh em ạ đưa Đánh về, phải đánh slow ball Đánh slow ball luôn Rồi Gặp lại cái thằng người Nga đi Gặp lại thằng người Nga đi Cho xin cái thằng người Nga nào gặp lại đi Gặp lại đi Chưa gặp Cắt chuối của nó được ấy Tầm này cắt được rồi anh em ạ Tôi không đến 9 đâu Tôi roll 3 sao Tôi cắt chuối cái thằng người Nga đây nó dám coi như là chơi cái line up của tôi nó, nó, nó đem vào cái trận này nó đánh tôi nó còn ghép cả cái chống feather nữa chắc chắn là bị counter rồi thằng đấy là nó cố tình là counter tôi đấy anh em ạ đây rồi thiếu con gấu á rút tiếp này tiếp này đây rồi hay quá rồi cây lên được ba sao đã này rồi roll lốt cái con cây lên ba sao đó, anh em nhá rồi Round sau luôn tiếp 50 tiền thôi anh em giữ 50 tiền thôi Đưa lốt được Watt Workset lên 2 sao À 3 sao nữa là ok ổn luôn Đấy xong rồi lên 9 kẹp vào hai bit vào Hoặc là nếu mà ra Assassin thì có thể lên 10 luôn cũng được À lên 9 Cho 9 Feather vào luôn ở level 9 cũng được Anh em nhá Tầm này là bây giờ là cứ full 3 sao đã Để cho nó tăng ờ, cứng chút Hàng đằng sau là, là phải an toàn anh em ạ Thì mới đấm được còn nếu mà trên nó mỏng quá thì là thua Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi bạn ơi, đây rồi à, Có khá nhiều hai sao và ba sao đấy Full hai sao, ba sao à? à Nhưng mà lần này có ăn được tôi không? Nhưng mà lần này có ăn được tôi không? Ok, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Cây vẫn sống, tao búi chưa vẫn sống, hay quá Hay quá bạn ơi, súng vẫn sống Hay Ui rồi ôi Xin nhá Được quá anh em ơi lấy nó ăn tôi rồi tôi ăn lại Quá hợp lý Ơi coi như gửi tiết kiệm anh em ạ Rồi thôi lên 9 thôi anh em Qua cái ải thằng đấy rồi Dần dần lên 9 thôi Roll ở 9 Đấy, lãnh là phải roll ở 8 bởi vì là không biết là có ăn được thằng đấy không Phải form đội hình 3 sao Mà bây giờ ăn được rồi anh em Thì lại vô tư lên 9 rồi Ok ok Lên 9 là roll đủ 9 phe giờ thôi anh em là xong rồi chín feather vứt súng đi Bỏ một tabu ra cho hết feather vào là xong Thiếu ờ, hai con nữa hai con feather nữa Thiếu con ờ, con con Siling Assassin và con Squire Nhưng mà roll ở 9 thì cơ hội ra 5 tiền Ra 5 đô thì nó dễ hơn anh em ạ Đấy nên là thôi lên 9 thôi Chứ còn roll ở 8 làm gì nữa đâu Lên 9 mà roll được con chính ra nhá Nếu mà chỉ cần là roll một quả trứng thôi nhá Xong rồi roll thêm một con 5 đô nữa là được Rồi ok thôi lên 9 lên 9 đã đây cho con này vào roll tiếp thôi nhỉ ok có ra gì không cho ra gì nào Ý giấy Một cái nữa Một cái nữa Ôi đây rồi Đây rồi đây rồi Đây rồi Bỏ súng ra ba assassin nó chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ chưa đủ thiếu một con thiếu một con thiếu con gì nào à đúng rồi square thiếu square ok ba xin vào vậy ok đây rồi tròn tiền gặp vợ quân tiếp này gặp vợ quân tiếp này glacier kẹp với cả fulan witcher à Tí nữa là chuyển sang là Glacier kẹp với cả bốn Saman À Nhưng mà có vẻ như là đi Sẽ đi sớm ấy Còn thua à Phaser này cũng tín mà Rồi Tiếp tục anh em nhá Đốn tiếp rồi Từ từ đã chuyển đồ cho xe linh đã này Số đồ cho xe linh Xe linh bây giờ mặc dù là là, là một sao nhưng mà nó là 5 đô anh em ạ. Nó vẫn hơn con con con uh, ờ, Line Blade Line. Rồi roll tiếp rồi. Cho ra gì đi em nào. Cây ba. Ui rồi cây ba thật luôn. Hay quá. Rồi. Ghép cái chiến thành luôn đi. Ghép chiến thành luôn. Thiếu cái mặt nạ hút máu đúng không? Chứ kiếm thêm cái mặt nạ hút máu. Có ở đây là chúng ta có cả một cái blink nếu mà muốn ghép blink cũng được rồi ok gặp lại thằng người nga này fan người nga đây rồi ăn được không chắc chắn là ăn được rồi mạnh rồi anh em ơi mạnh rồi đấy con live blitz live còn bị cái bọn mèo này nó nhảy chết nhá chứ còn con sai linh thì nó lại không sợ bọn mèo này nó nhảy vào nó chết đâu Đấy, mặc dù là vẫn thua nhưng mà nó đỡ hơn, nó đỡ mất máu hơn. Rồi ok, lại bị cắt chuỗi bởi cái thằng này cay nhở. Ơ ờ, thế cứ cứ gửi tiết kiệm <laughs> cứ cứ gửi tiết kiệm kiệm cho nhau mãi thế à? Ơi giời. Đây rồi. Ô, 9 hẹp này. 9 phe giờ lên 10 luôn nhá. Ôi, kích hoạt bằng trứng cũng được anh em ạ. Nhé anh em nhé. Round sau, round sau lên 10, từ từ đã, từ từ đã. Round này chơi 9 đã. 9 con rồi. À. Rồi round sau lên 10 Nó mới chặn tiền anh em ạ Round 29 lên 10 là mới hợp lý Round 28 này tự nhiên lại bị coi như là thọt mất mất 3, 3 tiền Đấy, Mất 3 tiền anh em ạ Nhá à, Thôi Đợi lên 29 chúng ta up cấp thì chúng ta vừa đủ tròn tiền luôn Ok, trận này là trận của hai người. Trận này trận đấu của hai người thôi anh em ạ. Trận của của của tôi với cái thằng người Nga thôi đấy, còn vợ ở quân thì thực ra thì cũng hổ báo cáo trồn đấy nhưng mà tầm này đi bây giờ đuối rồi đuối rồi anh em ơi gặp phe giờ nó đẩy cho ôi nhìn kìa làm gì có cái cửa ăn anh em ơi phe giờ khó chịu lắm chết người chưa người chưa anh em thấy kinh không chín phe giờ đấy bảy hai hai màu luôn mà khoan hai đến mười anh em ạ từ từ đã rôn lốt con tabu chưa lên ba sao đã anh em ơi đây rồi Chưa chưa lên 10 Để ra 31 lên 10 đi Anh em bạn roll tiếp Kiếm nốt con line Bloodline lên 3 sao đi Cho nó chắc chắn Lên 10 sớm làm gì đâu Bây giờ vẫn ok mà Lui thêm con thỏ lên 3 sao anh em nhá Thêm con thỏ nữa Ok của nát rồi Rồi chia ra anh em ạ chia đồ ra mà mà cầm nó ngọc ma lăng thì cứ chia mỗi con cầm một ít ok rồi thằng này chơi cái đéo gì nhở gấu assassin kẹp bit nhưng mà lại lại có cả cả cả cả, cả con uh, con con uh, fallen witcher thằng này chơi cái đéo gì nhở ảo thật đấy nhưng mà thôi dù sao cũng đi rồi dù sao thì cũng đi rồi bạn ơi ok Đấy rồi, mà lại hút máu trừ giáp rồi anh em ơi. Cần cần cần cần cần cần. Hay quá. Ở đây còn ghép được cái Blink này. Ghép cái BKB này. Rồi, thôi roll chén cuối thôi anh em. Roll chén cuối rau này nhá, round 31 đến 10. Roll lần cuối đây nào. Live Blitz Live. Cho Live Blitz Live. Ui trứng à trứng này tôi nghĩ là tôi sẽ đập cho cho cho con sai linh trứng đập cho sai linh thôi chứ còn những cái con như kiểu live line thì nó tự ra thôi anh em ạ chứ còn cũng không đập trứng cho cho live live line đâu đập trứng cho sai linh với đập trứng cho con queen of pain đấy phát tống queen ấy là được rồi ok thôi nhá rau rau này thôi dừng lại thôi không luôn nữa rau sau áp cấp luôn đấy thằng này phun phun bộ này hai mèo với cả goblin full ba sao ghê đấy ghê đấy à nó còn có tiền sắp lên 10 đấy Này chơi cứ như là fan của Tuấn Cơm <laughs> Khả năng cao là như thế, tôi nghĩ là như thế Tuấn Cơm bây giờ fan ở khắp mọi nơi anh em ạ Rồi lấy cướp điên Tôi nghĩ là có khi là tôi vẫn muốn roll tiếp để kiếm 3 sao anh em ạ Từ từ đã nhá Kiếm Squire được Ui đây rồi <laughs> <laughs> Ổn quá nhờ Thôi được rồi lên 10 Ra Squire rồi Lên 10 luôn hết tiền Ghép đồ cho xe linh Ok Đấy, tầm này chắc là gặp gặp đúng là gọi là là fan hâm mộ rồi đánh trông giống phết đấy mỗi tội là nó cũng ham nó cũng lên 10 nó kẹp hai glacier vào nhưng mà như tôi là tôi đã roll tiếp cơ chứ tôi không lên 10 đâu từ từ đã lên 10 làm đéo nhỉ? nhở Bình tĩnh Rô tiếp Kiếm bom thì làm sao Ok Rồi Ui ổn áp luôn anh em ơi Trông ổn lắm Trông ổn lắm Đấy Silent Assassin kìa Nhìn đứng đằng sau vỉa Ui Nhìn thế thôi nhưng mà lại không phải thế Anh em thấy không Cửa lia ngay Cửa lia hết ngay Ui hay quá hay quá anh em ạ À đây rồi Xong rồi xong rồi Còn một con nữa thôi Hình như là tôi có cái bờ linh à, Đúng rồi Lấy cái bờ linh cho Phantom Queen Khống chế luôn anh em ạ Đầu game phát tung trưởng khống chế luôn Không cho đối thủ à, bắn trưởng Đây dồn hết đồ cho cho con con Phantom Queen Ok hay quá nhờ Đó, nói chung là cả hai bên đều hết tiền rồi anh em ạ Mà trong lợi thế tôi vẫn đang có lợi thế hơn 9 Feather kết hợp với 3 Assassin anh em ạ Đây đó là 9 Feather hàng real Nó mạnh hơn 9 Feather fake rất là nhiều Kẹp được 3 Assassin vào Anh em thấy không? Ui clear kìa Mèo cứ nhảy vào vị trí con tabu là phế luôn Đánh trượt mà Đánh trượt mãi với bán nước trưởng Hay quá Ui đầy đống máu luôn 22 máu anh em ạ à. Xong rồi Chiến thắng đến nơi rồi anh em ơi Ơ <laughs> Ôi rồi ôi Thanh liên thiếu nghệ lực ờ, Quýt luôn à Ôi giời anh em thấy không Đấy chắc là cũng muốn thể hiện cho cả Tuấn Cơm biết là uh, Tôi cũng là fan của anh Đấy, chơi line up đấy nhưng mà quit hơi sớm <laughs> Kiểu cảm giác là chơi không thể ăn được ấy Quit luôn anh em ạ Dã man Thôi rồi Clip này hơi nhạt anh em nhở <laughs> Đối thủ sợ quá quit luôn Không ăn nổi anh em ơi Không ăn nổi đấy, Hết tiền rồi hết tiền rồi Thế là chịu rồi chịu rồi hai hai máu một round thì cũng chỉ ba round nữa là đi thôi anh em Khả năng là hôm nay sẽ phải làm hai clip đấy Chứ còn thế này tôi nghĩ là anh em chưa thỏa mãn đâu Thôi được rồi Thế anh em nhé, hẹn gặp lại anh em vào buổi tối Nếu mà cái clip này được 150 like trở lên Thì là sẽ có thêm một clip nữa vào buổi tối nay nhá anh em nhá Anh em cũng có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhé.